hồng đỏ, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà với tổng chiều cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, nằm trên độ cao 986m ở đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, trở thành tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, thu hút du khách không chỉ là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, sừng sững trên nóc nhà Nam Bộ, còn chất chứa trong mình rất nhiều mật mã văn hóa và kiến trúc mà rất ít người biết được. từ xưa đến nay trong tín ngưỡng dân gian phật bà luôn là biểu tượng vĩnh hằng của trí tuệ đức hạnh và cả tinh thần bác ái bao la mỗi lần chiêm bái phật bà lòng người cảm thấy nhẹ bẫng và thanh tịnh mọi buồn phiền dường như buông bỏ lại sau lưng. Có lẽ bởi thế mà giữa không gian mê mang mây núi đẹp tựa cỏ tiên của núi Bà Đen nổi tiếng linh thiêng, tập đoàn Sun Group cùng nhà điêu khắc Phạm Bá Đua đã kỳ công tạo tác nên một tuyệt tác tâm linh như tiệp vào đất trời Tây Ninh, hội tụ đầy đủ các yếu tố chuẩn mực về tượng Phật giáo Việt Nam. Tượng Phật Bà trên núi Bà Đen được tạo tác theo tượng Phật thời Lê. Theo tác giả, tượng các vị Bồ Tát ở thời kỳ trước có phong cách tạo hình khá đơn giản, mang tính chất thô sơ, không cầu kỳ, chủ yếu là dáng ngồi nên không thực sự phù hợp với công trình tượng đặt ngoài trời tại Tây Ninh. Phật bà Tây Bủa Đà Sơn, đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A-di-đà, tôn vinh trí tuệ mẫn tiệp và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật với thế gian. Tay trái tượng cầm bình cam lộ đang dốc xuống, biểu trưng cho hành động ban phát phước lành, cứu rỗi con người khỏi khổ đau. Tay phải nâng lên, bắt bích giáo hóa ấn, mang ý nghĩa lìa xa ác nghiệp. Đối với tượng Tây Bủa Đà Sơn, hoa văn và họa tiết của đài sen được phỏng theo cánh sen tượng Phật thời Lê với tạo hình đám mây và ba giọt nước, tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa. với mẫu tượng này, công trình là điểm nhấn nổi bật không những cho quần thể khu di tích núi Bà Đen, Tây Ninh mà còn là cho cả miền Nam Bộ, góp phần tạo nên những địa chỉ du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Nếu có dịp ghé thăm núi vào những ngày đẹp trời, nhất là sáng sớm, du khách sẽ nhận ra tượng Phật núi Bà Đen Tây Ninh, lúc thì ẩn giữa những làng mây mỏng, lúc thì hiện lên cao vút và nổi bật trên nền trời xanh thẳm.